Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của bảng Soi Cầu ngày mùng 6 à, tháng 3 nhé Sau khi mà mình đã tạm dừng một à, thời gian khá là dài à, Hơn 10 ngày để mình hiệu chỉnh lại bảng soi cầu và sẽ trở lại với anh em và đã trở lại với anh em vào ngày hôm qua ngày mùng 5 tháng 3 thì từ ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục nhận kèo lên kèo đưa anh em về vừa an toàn anh em nhé ok bây giờ sẽ bắt đầu vào bàn C anh em nhé vào bàn là hai cái mũ đỏ anh em ạ bàn là hai cái mũ đỏ ok anh em lẻ tài anh em nhé lẻ tài tay vị này mình khá là kết hòa rồi anh em nhé tay này hòa rồi lẻ xỉu anh em lại quay lại lẻ tài anh em ạ quay lại lẻ tài rồi nhá hai tay hòa liên tiếp rồi để xem à, tay thứ ba như thế nào anh em nhé tay thứ ba thì ờ, bảng sẽ đưa ra cho anh em như thế nào nhé chẵn xỉu anh em ạ chẵn xỉu liệu có lên một cái bốn trắng không ok anh em không có bốn trắng nhưng mà có chặn anh em nhá có chặn nhá sau uh, hai tay hòa liên tiếp thì cũng đã có một tay ăn ra rồi anh em ok anh em sẽ là gì đây lè xỉu anh em đúng bảng đang à, đọc theo vị một một tài xỉu này hướng đến một một của chẵn lẻ luôn anh em nhé ok anh em ăn full luôn bảng này hoàn toàn là vị tay của mái này anh em nhé ok anh em Đấy, ngày hôm nay thì mình tiếp tục thành công và thành công rực rỡ là vượt qua cái số vốn 25 triệu lên 53 triệu anh em nhé vượt qua cái x vốn lại tiếp tục thành công nhưng hôm qua anh em nhé đợt này thì uh, bảng đang hoạt động khá là ok đọc vị rất là chuẩn anh em ạ sau khi một thời gian mình tạm nghỉ nửa tháng gần 2 tuần mình tạm nghỉ gần 2 tuần để uh, bảng thì bảng chung là cũng đã khá là ok hơn rồi ok thì uh, rất uh, chào đón anh em đến với kênh của bảng soi cầu cũng như uh, liên hệ cho mình để được về bờ an toàn anh em nhé ok anh em cảm ơn uh, anh em đã theo dõi anh em xem nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bảng soi cầu sông đĩa luôn đồng hành cùng với anh em ok cảm ơn anh em nhé anh em liên hệ trực tiếp cho mình theo cái số zalo mình để trên màn hình là 0393247225 để ờ, gặp mình sau đó mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh em hoàn toàn miễn phí về bờ thành công nha anh em nhé ok cảm ơn anh em